qua hé môi cười trò chuyện với mây cũng vẫn người luôn lưu nhớ thương em thu sang lá vàng rơi ngoài hiên lần hẹn hò đầu tiên ngây ngô viết tặng câu tình ca cài nhanh hóa lên mái tóc cho ai cảm nhận hạnh phúc bên thêm lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình sắp bước trời <laughs> vô cáp là không có cáp hay không ta <laughs> bật quạt lên thì lạnh ấy nhờ mà không bật quạt thì lại nóng hello anh em nhá hello hạ vân thiên hello hải đăng hello xin anh tú không chơi bbe à anh tú không vào được với cả anh tú không cài được tiếng việt á thật không cài được tiếng việt nên là không biết không vào á để là để mai xem sao đã với cả muốn chơi server cũ một chút á chơi server cũ cũng hay mà không hay <laughs> kiểu vô kêu anh hằn nhiều quá hello tuấn nghĩa nhá lại cứu anh xì lai à có đâu em tú vào chơi vui vẻ tí thôi chứ giải cứu làm gì đâu mọi người ừ. lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình sống bức tranh đợi em chút xíu bật quạt lên thì lạnh mà không bật quạt thì lại nóng khó chịu thật con người gì đâu á ừ. xin em đừng dù nỗi nhớ đi xa vì màn đêm xuống bầu trời ừ. hello anh tú bồi à hello hạnh phúc nhá hello em nhá tú bồi là cái gì đấy tú bối à tôi bú à? à? mình phải chỉnh con bét nào nhìn nó sang trọng một chút occ đi à quên occ đi con này đi con này đi con này đi con này đi ừ. cái cái cái cái cái cái này đi cái này đi cái này đi xanh xanh đi xanh xanh đi hóa kỹ đi hóa kỹ đi bom hóa kỹ đi bom hóa kỹ đi vì anh đã cố gắng cho tình yêu cuốn <laughs> đẹp xin em đừng rủ nỗi nhớ đi xa vì màn đêm xuống bầu trời hello tuấn việt nhá cả khi ương hai ta ui xe việt mà tìm game lâu vậy hả ba phút rồi mọi người ạ chưa có game luôn ba phút rồi nhưng mà lại không có game mà thu sang lá vàng rơi ngoài hiên em tú gà sao lại em tú gà anh huy hello anh huy nhá em chào anh huy nhá gà một xíu một thành viên nữa ghê vậy ghê vậy ghê vậy ai ai cũng hàng chờ hết rồi ai ai cũng hàng chờ hết rồi ai chơi sinh vật đâu ăn à <clears throat> em thú giải cứu em thú giải cứu toàn cút thôi mọi người ơi nhưng mà sau lâu ấy mình nghĩ là vẫn còn nhiều người chơi mà đâu có việc ờ, ít như vậy đâu đúng không chắc là kiểu không có lobby thôi hoặc là kiểu mọi người đang trong trong game á hoặc là giờ này mọi người ờ, mọi người đang ngủ hoặc là đi chơi chứ mình nghĩ là server nào cũng có người chơi thôi đấy vừa nói xong được chưa cho em tú quả trứng ba đây em tú làm một chút à, ngoại binh nào vì em đã cố gắng cho vòng tay cuốn đêm em tú giải cứu và mai giải cứu mọi người ạ đợi anh hai mươi giây bật máy ấy, em vào mất rồi ui nhưng mà lobby này hay nè đẹp á ui lobby toàn thách đấu ấy chứ lobby này thì nói chung là đợi thì cũng đáng chơi cho nó gọi là cân cân một chút anh em ạ chứ các lobby hồi sáng thì à, có vẻ nó hơi dễ nhưng mà hình như là sáng nay mình không trận nào top một thì phải toàn là top bốn top ba thì phải lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giống bức tranh lần hẹn hò đầu tiên vòng tay thơm má lấy anh chiều nay ít người xem mà em thú à thật ra là buổi nào cũng vậy anh hạ văn thiên ạ <laughs> đâu phải mỗi buổi chiều đâu đâu phải mỗi buổi chiều đâu buổi nào cũng vậy mà nhưng mà em tú các bạn là lên like cho nó vui nghịch nghịch một chút ngủ dậy thì em tú không làm gì được các bạn là vào bbe không được ấy vào bbe được em tú chơi bbe rồi mà không không vào được nên là phải chơi server việt <laughs> Uh. Wow. Wow. Hello anh Tú ơi, à, hello Tú Tú nhá. Wow. Bỏ cùng ra bạn ơi. Sao dạo này mình nhặt đồ cứ bị thua nhờ, sáng giờ hình như là không nhặt thắng được lần nào á. Nay anh Tú lai giờ lại thế á, anh Tú bật lên anh Tú lai vậy thôi chứ anh Tú không bao giờ cố định á. Nghe buồn thế hả? <laughs> thì bây giờ cuộc sống như thế thì em tú biết thế nào bây giờ nhưng mà em tú đỡ buồn hơn nhiều rồi khi mà mọi người vẫn còn ủng hộ kiểu có những người như là anh pi này anh tô này hạ văn thiên này với cả một số người à, nói chung là kiểu ủng hộ em tú từ đầu đến cuối em tú khá là vui nên là đỡ được phần nào ít hay nhiều không quan trọng quan trọng là chất lượng à ui hay tô em tú chào anh tô anh tô đỉnh á nói một câu mà em tú kiểu tươi tắn hơn nhiều á được mấy đêm tú sẽ gọi là khủng hiến cho anh tô trận à, đấu gọi là dốc đồ mạnh nhẽn nha hoặc là ngoại binh bốn ngày rồi mà bbe vẫn đông mà thật ra là mình nghĩ là vào được nhưng mà mình chưa chưa chuyển qua được tiếng việt ấy nên là mình cũng lười chơi quá để mai mình hỏi mấy mấy anh trong team tại vì mọi mọi lần ấy thì ở trong trong kia thì mình chỉnh được nhưng mà không hiểu sao lần này mình không chỉnh được anh em ạ không biết là do cái lỗi gì hay là do mình chỉnh sai nữa nhưng mà bình thường là mình chỉnh được cơ sriu à sriu lại có nhà phát minh nhờ nhưng mà con này gầm dép thì nó hơi tù nhưng mà không sao anh em ạ cướp bóc với cả đấu sĩ à cướp bóc thì có con queen luôn hack tiền khá là ngon nhưng mà mình muốn lấy kho báu hơn á đấu sĩ chơi nó hơi chắc cốp mình thì mình thích sự hên xui cơ tiền là tiền là tiền thì eco tiền tiền thì eco tiền từ từ nhá cái form này của mình đánh queen trích được không ta cảm giác form của mình hơi mạnh á thành ra là chắc mình một chút queen trích cái vậy thì sẽ bán sriu đi này sầu quên biến đột biến máu và chắc là úp cấp cái nhở úp cấp cái úp cấp cái một hai ba bốn hai bốn sáu bảy à? bán đi hết thì được mười tiền đúng không mình đang muốn bán đi tích tiền để lấy cái ngoại binh luôn á thì đẹp hơn nước mắt là nước mắt hơi phế anh em ạ à. thôi không bán đâu đợi đi nhiều khi lên hai sao á kho báu luôn này em tụi lấy kho báu á không có con gì lên hai sao à cay thích nhở không có gì lên hai sao thì nó hơi tù á mình cần lên hai sao cơ nếu vậy thì lỡ rồi thì ôm nốt à bây giờ lắp thì lắp được cái giáp lửa trước này à lắp giáp lửa thì có đem nhưng mà lắp cho sù quên hay là lắp cho con xe rua nhở sờ quên của mình cơ bản là gần hai rồi ấy chắc là lắp cho sù quên đi anh em ơi làm một cái giáp lửa mà đép cày thế bước chân về phía nhau em mãi trăng sáng trời trong top một đăng ký người ủng hộ anh nè à. ok chúc quỳnh ui top một một trăm k tới chết nè à. ai tô hai nhưng mà trận này à được được vậy hôm nay chắc anh tú phải like bảy tám tiếng á <laughs> lấy cái top một của anh tô cái hay ấy hay ấy anh tô hay á từ từ nhá mình phải tích tiền à quên mình phải bán đi em mua con này ông ta không thật ra là con bobby hai mình không cần lắm mình đang xài form đấu sĩ cơ thành ra là mình nghĩ không cần ba bốn năm sáu à không bán được anh em ơi mình muốn đợi mà nó hai sao quá bán đi nó mất mất đôi á tí nó khó ra xin chào à hello naki nhá hello em ơ give me off là give me off sớm đấy hai hai hai i need i need i need cái này i need cái này á vậy thì cho một chút pháp sư vào không nhờ mọi người nhờ một chút pháp sư vào cho con này nó mạnh hơn không nhưng mà mình thì mình thích con brand hơn cơ cassadin à cassadin hai con à. hay là úp cấp nhỉ mọi người nhở một chút úp cấp không lấy tỷ lệ tướng không được ấy chứ hợp lý đấy chắc là mình úp cấp đấy anh em ạ nhà này kinh đấy úp cấp đi úp cấp đi úp cấp đi một chút gọi là đánh nhau đi hello idol ao top và hello đức duy nhá green top một trăm k ngon vậy ngon vậy duy ti đấy đi anh à hello hoàng huy nhá em tú có xem clip em biết ai không hả em tú không á ngày xưa thì em tú gọi là xem một chút gọi là lck thôi nhưng mà kiểu từ khi chơi cờ thì em tú ít xem hẳn tại vì ngày xưa thì đánh năm năm thì xem cơ bản là cũng fan skt nó thì hay xem lck à, hơn kiểu ngày xưa xem kết thời mà còn anh uh, à, duke á duke với cả duke với cả quốc với cả bang thì thời đấy em tú hay xem hồi đó là meta con eco đi tốt thì phải eco đi tốt cầm dẫm lửa ấy. anh em có nhớ cái meta đấy không khá là kinh ấy ba ấy à ba ấy à ba cái này ba cái này ba cái này ba cái này ông ba cái này ông ba cái này ông ba cái này ông ba cái này ông mọi người ba cái này ông ba cái này ông nhưng mà trong đần đấy nhờ trong đần đấy trong đần đấy mặc dù là thêm một chút máu với cả cái kia đấy nhưng mà con sự quên của mình đang hai con mình nghĩ là không con mình nghĩ là không đâu không đâu không đâu không đâu để như vậy chắc là mạnh hơn đấy vậy mạnh hơn đấy như vậy mạnh hơn á vậy mạnh hơn á tại vì bây giờ cho cái bọn đột biến này vào cũng chả để làm gì cả anh em ạ chắc là mình bán đi tích tiền nhá tiền đi à tiền đi à chắc là bán hai con Willoy đi với cả bán một con này nhá bán một con này nữa anh em ạ tí nữa mình có lucian thì đép ngon hơn trận này các bạn là mình không có lói đột biến đấy thành ra là chắc mình không chơi đâu không chơi chó ghét đâu bán này nhá ghê ghê em tú vào ck à có đâu em tú xem một chút cho đú trên không thật ra là ngày xưa thì em tú đánh năm năm gọi là tầm kim cương ấy, thì còn xem xong rồi sau này chơi cờ thì không xem nữa tại vì chơi game gì thì mình nghĩ là xem thôi còn bây giờ thật ra là em tú vẫn xem nhưng mà xem highlight á kiểu lâu lâu tú xem highlight kiểu xem highlight thấy nó đẹp mắt á thì thấy nó hay thôi còn lại không có xem dài nữa ơ ờ, có đăng ký người ủng hộ là lâu quá không xem mà có rồi đấy em tú mới có đức duy ơi mới có mới có uống trà sữa không nè em tú uống trà trái cây được không trà trái cây thì uống anh tô ạ trà sữa em tú uống vào nó hơi ngọt á uống trà trái cây thì tầm này nó mát mẻ hơn một cái nước mắt à lấy hai nước mắt đép cho dễ không mọi người hai nước mắt nhở lấy cái đai máu về thì hơi thừa lấy hai nước mắt bây giờ đã là con brand hoặc là ra được con ờ, gì nhở ra được con mazaha hoặc là ra được con lucian là đẹp nhất mazaha thật nè mọi người ơi hai hai hai ui mazaha đẹp hệ luôn yêu thế tập đồ luôn á tập đồ luôn á nhưng mà lại không tích tiền được đúng không không tích tiền được mình nghĩ là tầm này cũng chả cần đâu tầm này mình nghĩ là xếp tách tách ra cho nó, nó mạnh mạnh thôi giáp lửa để giữa đốt này nhà này có con blitz với cả con camille ở đấy à mình nghĩ là xếp thấp thấp thôi là win không cần phải xếp cao quá làm gì cho nó khổ như vậy thôi nhở như vậy chắc là win xích đến chết rồi đấy hello hàng phi nhá anh thấy em tú có năng khiếu cát giải đó chứ bình luận và đọc giao tranh tốt phết là nữa nữa nữa phải không vậy phải không vậy tại vì bình thường nhá nếu mà để nói là không livestream thì em gọi là đọc tiếng việt còn chuẩn chứ còn lên livestream nhiều khi em đọc từ nó còn bị vấp cơ cái này em tú thấy nó sao sao ấy như kiểu là đọc cái từ ăn ăn ăn với cả anh hai cái từ đấy em tú đọc còn bị lẫn lộn mà anh ăn nói chung là đọc nó không còn gọi là khiếu lắm đó. mà bảo em tú đọc uh, giao tranh các thứ tốt là nghe nó hơi sai sai nghe nó hơi sai sai một chút đánh pháp sư hay là đánh gì đây con này chắc là bán đi nè cơ bản là mình không có cơ bản là mình đang có form này một là đánh Rianta hai là đánh Ari vậy thì mình cứ mua lại con này đã nhở đi có Lucian vào thay con này cũng được ấy chứ nhờ biết khi nào có Lucian cứ bán đi anh em ơi vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi Mazaha luôn thiêng thế nhỉ à, phải Mazaha á phải á phải á tầm này Mazaha thì bài bài mình khỏe luôn kiểu kích hệ nó đẹp á tí nữa đẹp nhất là cho con à, không thật ra là con này vào thì bình thường kích một chút tiến công cũng chả làm gì cả nói chung là tí nữa kẹp thêm con cc học giả nữa con rira thì đẹp nhất còn không thì cứ hai sao mình bỏ vào nhá nhà này có nico với cả một trăm ba mươi lăm máu mà đánh ac à nhà này mình không gặp giờ mình ăn được nhà này chắc luôn đấy nhờ mình không gặp anh em ạ gặp được thì đẹp hơn gặp được thì mình cắt chích người ta luôn cho người ta đỡ cháy ấy, cũng được gần na với cả queen là gần na với cả queen là ui nói cái gì ra cái đấy nè hợp lý đấy chứ từ từ nhá mình cần sai cái ấn này luôn để chốt bài á đấu sĩ ngoại binh à vậy thì đấu sĩ thôi nhở đấu sĩ nhá làm một trận renta nhé mọi người làm một trận renta đi được được được khá là hay khá là hay khá là hay ngoại binh tập này hơi muộn đấy với cả bài mình đang win trích khỏe quá chắc là tâm lý chưa vững thôi chứ sáng thấy xem urf đọc giao tranh nghe thấy rất phết hấp dẫn phết à phải không vậy phải không vậy hấp dẫn phết à một cái quỷ thư nè một cái quỷ thư nè tí nữa mình bán đi nhá tí nữa mình bán đi nhá không mua được con này à thôi không mua cũng được nhưng mà mình phải lắp quỷ thư á tại vì tí nữa cái giáp lửa mình đập đi cũng được thật ra là có cái kiếm súng mình ngon hơn nhưng mà cơ bản tầm này mình chưa có mình lắp cái này cho con cassadin nhá để nó thêm một chút máu từ cái à, đột biến gọi là cường hóa công nghệ thì bây giờ mình lên cấp à mà ra hai nữa ở bú ui hay vậy hay vậy hay vậy round này mình cần win ấy ba cassadin nào bây giờ mình lên cấp thì mình có bốn đấu sĩ nhưng mà mình sẽ không eco được đủ tiền là mình muốn lên cấp quá tại vì cơ bản là bài mình đang như vậy đang win đó mình nghĩ không tiếc đâu ba cassadin nó đẹp chưa nếu mà là chơi vội lắp luôn cái nước mắt cho con này cũng được nếu mà gặp nhà mạnh nhá thì mình lắp còn gặp nhà yếu thì thôi xin em đừng dù gặp nhà yếu anh em ạ cặp nhà yếu thì thật ra là pha vừa rồi mình không úp cấp thì gọi là siêu giàu nhưng mà mình nghĩ là không cần đâu mình nghĩ là cứ bốn mươi tiền là được thật ra là mình có thể bán đi một con cũng được vậy thì bây giờ mình sẽ bán con nào là không mình nghĩ là không cần đâu trận này mình giàu quá tại vì tí nữa dù gì mình cũng dùng hai con đấu sĩ đấy ấy. thành ra là bán đi nó cũng phí nên là thôi nhá mình cũng đang nguyên trích mà chả nghèo đâu đột biến gì vậy anh tú à đột biến siêu công nghệ nhá nhưng mà em tú chắc là đẹp thôi tí nữa em tú xoay qua Reanta đánh á tại vì form này với cả lấy được cái ấn đấu sĩ á mình nghĩ là đánh reanta các thứ nó hợp lý hơn đánh cái đột biến này nó không ngon á đột biến đánh nhanh thì ngon biến này kiểu nó hơi cùi hơi cùi ui binh hợp lý nếu mà là pha vừa rồi mình bán con z side đi là được bốn mươi tiền thì đao này mình được thêm một đồng một đồng là bốn mươi ba với cả con này hai tiền hồi nãy là bốn mươi ba với cả hai là bốn mươi lăm bốn mươi lăm với cả bốn là năm mươi tức là một đao anh em không eco lợi tức thì anh em sẽ mất đi gọi là hai lợi tức cả à? ui đau chưa tiếc chưa tiếc chưa tiếc chưa tiếc chưa gặp nhà này là cái nhà mạnh nhất lobby hiện tại đúng không nhưng mà mình nghĩ là mình win được mình lo được tại vì bài mình mạnh quá bài mình lên một maza hai á siêu khỏe rồi cassadin hai xong rồi sầu quên gặp dấp lửa gặp này ui con ori còn không cc chúng con maza nữa thì thôi nhá em tú xin phép cắt xích nhẹ cái nhà này cái tại mình khỏe quá tầm này bài mình đánh, đánh bằng mỗi con sầu quên lấp lửa cũng được đấy chứ xong rồi châu châu nữa sầu quên không chết nổi hai em tú win check bú dễ thế à khó đâu lâu lâu được trận lâu lâu được trận mấy khi nhưng mà trận này là đột biến giảm mana thì bình thể nào cũng là một cái ấn đột biến này bùm luyện cung chiến lợi phẩm với cả khai sáng à nếu mà là khai sáng thì bây giờ chỉ có ba con được nhận mana thôi thì không ngon không ngon ê từ tính là lõ hơi xấu nhá chiến lợi phẩm thì tầm này win trích luôn chiến lợi phẩm thì tầm này win trích đến chết còn luyện cung thì đánh nhanh có cần chiến lợi phẩm cũng nhờ mọi người nhờ nếu mà chiến lợi phẩm thì đánh win trích sướng hơn còn luyện cung thì về lết ok hơn không nhưng mà mình nghĩ là lấy cái này đi tại vì cơ bản bài mình đang win chick ấy với cả bài reanta cũng không cần tốc độ đánh lắm chiến lợi phẩm rất là ngon hơn đấy hi hi vừa làm ván sự win ba tám công nghệ lõi tích chiếu công nghệ đấm nhà gai xe hai hắc tinh luôn à ui kinh vậy bài đấy mà ăn được bài gai xe hai hả hơi có vấn đề ấy nhá nói chung là mình thì ít chơi cái lõi đấy nên là mình cũng không biết hình như là có nhà có bờ lít bờ lủng nên là hơi kinh em ạ vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi sao lại vẫn việt nam thế này tối anh mời em tú ba chén à không không không không không em tú không không không chịu được nhà này có vi rồi mọi người ạ nhưng mà chắc là mình win được ấy cơ bản là người ta mới có con sim một thôi nên chắc là mình lo được tầm này mazaha của mình có chiến lợi phẩm với cả mazaha hai sao á thành ra là chắc là ok chiến lợi phẩm nó nguyên trích đúng ngon luôn á ok ui tí thua anh em ạ tí thua ấy chứ may là có chiến lợi phẩm em tú cho con lô tối nay về bờ cái à con lô à hôm nay à con lô mình nghĩ là 18 đi 18, tám đi ờ à, nói chứ em tú không biết đâu em tú chờ đại á <laughs> slide đánh không lên nổi nhờ gầy dùng rồi tụi slide cái cái mõm mà có đâu ông chả nó nhờ đâu em tú tự chơi mà bây giờ mình lấy đồ gì nhờ mình đang thường một cái tức mắt nếu mà lấy dead sai hai về thì nó cũng ok luôn đấy tí nữa lấy cái nỏ xét ra cũng được ấy nhở còn không thì mình lấy cung lấy cung làm cái quyền năng lấy cung là những quyền năng thì đẹp nhất một là cung hai là ấy nhá hai là hai là hai là kháng phép nhưng mà lấy con red sai này tí phải bán đi à thôi mình nghĩ là lấy gậy đi tí nữa một là kiếm súng hai là nỏ xét cũng ok ấy ba chén mà không chịu được gà nữa nữa nữa nữa chê nữa chê nữa mình đang muốn lên cấp luôn với cả rôn một tí á mọi người ạ thật ra là bài mình lần này cũng khỏe rồi thôi mình nghĩ là có con gassadin hai thì khỏi phải rôn nhá nếu mà không có gì thì mình rôn nhưng mà bài mình cơ bản là tập này mình nghĩ là Cassidy hai nữa rồi nên là không phải rôn gì đâu tại anh tú không muốn uống gà gủng cái gì đấy cái bài hoàng yến này canh điện thoại nha miu à ok anh tô anh tú cảm ơn anh tô nhiều ui anh tô đi làm một tháng chắc phải lương tầm bốn năm chục củ ấy nhờ anh tô tốt anh tô anh tô bướng đấy hay anh tô ơi nhà này đỡ vần gọi là hai đồ đam rồi à mình sợ mình không kiểu đam nhanh được cái bài mình đánh đam chỉ trì á nhưng mà bài mình trâu nên thành ra chắc là vẫn win nhỉ anh em nhở chắc là vẫn win á chiến lợi phẩm hai cassadin chiến lợi phẩm của hai mình hai cái đồ đốt máu mà thua thì bịp mình nghĩ là win á đấy chê là rõ à nữa nữa nữa hello đỗ đoàn nhá bậc thầy cho số lô đề à em tú có cho bây giờ đâu kiểu hôm nay hứng thú số 18 thì em tú cho thôi cơ bản là bây giờ em tú đang còn thiếu 18 giờ like nữa 18 giờ like trong vòng gọi là 4 ngày à 3 ngày nên làm tú cho mọi người số thôi từ từ nha con kazik à kazik hay là mình đánh luôn không mình đánh luôn cái bọn này không được cái chứ từ từ nè nhưng mà nãy giờ mình bỏ chó ghét rồi anh em ơi kazik à kazik kha dũng à kha dích kha dùng cho vào hay ý chứ tại vì mình mình nghĩ là mình nhiều đam rồi mình cho thêm tanh vào đi là đẹp cho con kha dích cầm cái nước mắt nhá kha dích cầm nước mắt nói chung là con này ba mình chắc chắn là không nuôi rồi nên là mình bán đi hợp lý chưa hello trần thu không có sao đánh dùng. ngoài thì bảo đánh cái cái thiện thực ra là cày thuê không lấy tiền thôi à có đâu em cứ chơi vui vẻ mà nhà này mình nghĩ là mình xếp tách tách ra như vậy chắc là mình win được ấy anh em ơi không thua đâu ui ari kiểu nhiều lúc cầu nó đần chưa nhờ mình có con kazik kiểu cào cào hay phết ui lâu lâu kiểu đánh cái bài ở bên server cũ này ấy không có bài không có con gì kẹp nào ấy kẹp con kazik hay nhưng mà đấy chỉ là kẹp phụ đam nhé còn khi nào mà anh em đánh kazik carry á trông có đần lắm nói chung là cứ lên tám thẳng thôi lên tám thẳng thôi ừ chuốc pvt say chưa bao giờ dễ đến thế á em chưa thấy em say lần nào luôn anh vương hình như là anh vương đi uống với em em toàn thấy anh vương ngủ trước á em chưa thấy em em em chưa thấy em chưa thấy em đi uống với anh vương lần nào mà em cú say á bình thường kiểu anh vương toàn xin á kiểu vt ơi hôm nay à ngày mai thì anh cũng đi làm các thứ á thành ra là thôi để hôm khác gọi là anh à, uống nhiều với em hơn mà bây giờ anh vương lại bảo là chuốc pd chưa say chưa bao giờ dễ đến thế á à hóa ra là kiểu uh, kiểu nói à nói một kiểu ngoài giờ ấy một kiểu mà kazik cầm cái này không mọi người hay là sojin tí nữa cho con ấy nhở thật ra là dây chuyền cho vi thì tanh cũng ok còn sojin mình nghĩ là từ từ nhá tí nữa đập cái kiếm đi cũng được nhở làm cái dây chuyền cho kha dịch đi nhưng mà chắc là mình vẫn đánh đen ta nhá nếu mà đép được lên chín thì mình đép luôn bướng chưa bướng chưa vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi gf gái à nữa nữa có gái đâu reanta đi anh á chắc làm tôi đánh reanta mà em tú setup đồ reanta đây bây giờ kiếm này mình để làm diệt hay là ấy nhá sojin nhá nữa nữa sửa spam gì đấy người ta đép lên thế là ấy đâu nhà này có con brand hơi kinh nhờ với con sinra ném ném cc nữa cơ ở đâu con xin con sinra này đâu có vip đâu nhở hai hai em đúng biết check cái hai nico à chắc là nhà này đánh ờ, victor đây là con victor này là chắc phú cuối mùa nào em tú cũng cần bận với công việc cánh <laughs> em xin lại lên à khó rồi anh vương chơi vui vẻ thôi á giờ mình lên cấp mình cũng chưa cho cái gì vào được nhưng mà mình đang muốn lên để kiếm một cái gì đó tỷ lệ hơn á nhưng mà không cho gì vào được em muốn đôn một chút quá kiếm một con học giả đi tại vì lên không thì nó cũng chả để làm gì ui hai hai hai hai lên này thì hay á lên này thì hay á ờ à, rau sau cho anh con kia hai luôn cũng được hai hai hai cái gì đây đây đây đây đây tí cho anh con maza hai nhá anh lưu lại video đấy tối nay chốt mười chén không uống đồ hộp mà nữa nữa nữa mười chén á mười chén mà đòi em tú say á <laughs> anh vương bảo cho cho vd uống mười chén mà say ở bên kia các tối này vt phải mời anh vương tầm 15 à, lăm chén cái cái gì thừa số không à binh kỳ bảo là anh vương nói thừa số không <laughs> anh vương chúng tôi à? biết binh kỳ chưa mà ra hai chắc là cho con này ăn luôn đó ui rary nữa à? nhưng mà rary thật ra là mình cũng chả cho vào được thôi cho nó ăn đi cho nó ăn đi cho nó ăn đi cho nó trâu cái nhá mình nuôi nó sớm luôn tí nó hack đại đồ cho mình nhá tầm này mình nghĩ là mình sẽ eco thôi khi nào mà cảm giác yếu đuối quá thì mình roll còn không thì thật ra là bài mình lên chín được ấy chứ bài mình khỏe lắm đột biến à, đột biến máu mình nghĩ là xếp như vậy thôi cho con cá chê đi lên từ từ nhá con cá chê các bạn là tầm này nó chưa đủ trâu á thì mình nghĩ là nó không có nhiều tác dụng lắm đâu gặp nhà này à, nhà này đỡ vần hai đồ này chắc là mình thua rồi xếp con kia hơi cao nữa con Uri nhiều khi xoáy được ấy chứ còn có cái chê dép lửa nữa chắc là thua á mình nghĩ là mình thua nhà này á ui đáp luôn ma ra hào ông chú rồi hy vọng là đáp nốt bài chết đi đỡ đau cái nhà này hình như nhà nổ hũ thua có tính toán nào cả phát nữa không cả phát nữa không không đủ đam rồi thua bốn chết nào con cá của mình phải nuôi từ từ á với làm đồng việc á có cái chơi luôn game dễ thế à victor à victor mà em tú lấy được là xong ấy chứ nhưng mà mình nghĩ là cái nhà hai nico ấy người ta sẽ lấy thôi cái nhà hai nico này chắc chắn là lấy đúng không tạ liên bây giờ mình đang thừa một cái kiếm mà cái kiếm thì lấy kháng phép về tí nữa làm nỏ xét hoặc là lấy nước mắt về làm sojin một trong hai thì mình nghĩ là hợp lý nhất còn không thì lấy rác còn không thì lấy con rác hai hai em tú xin cái nước mắt cái dưới đó có mưa không em tú à có anh vương ơi hôm nay ở đây mưa to á thành ra là ví dụ mà anh vương à, ấy thì anh vương không cần xuống được á để ông khác anh vương xuống cái mưa to á em báo trước là mưa to nhá thành ra là anh vương xem xét á mưa không hỏi mưa để để để trốn à à hóa ra là hỏi mưa ví dụ mưa để anh vương trốn không thôi em hiểu mà anh vương không cần phải không cần phải như thế đâu cảm giác uống không được thì cứ ở nhà đi không có gì phải kiểu uh, xấu hổ đâu anh em hiểu cho mà kiểu ví dụ mà uống được thì uống mà mọi người ạ tại vì mình thì không ép ai ấy <laughs> ghê vậy thì anh tú không biết uống à anh tú ờ, biết uống một chút thôi cũng là biết uống nhưng mà là uống nước gì á sojin à nói chung là tí nữa mình bỏ sự quên đi nhá xong rồi mình đập cái dắt lửa đi là được bây giờ hack được cái quyền năng thì đẹp nhà này có mo quyền năng à trâu đấy không chết được anh em ạ nó cứ hồi phục này giành lại hết trận nữa cơ ui hai hai bốn đồng bốn đồng hợp lý đấy hợp lý đấy nhà bài mình có thể ấy được có thể đép lên chín được đép lên chín thì hơi ghê á cơ bản là bài mình uh, chưa mạnh lắm tại vì con meza hai đột biến này ấy, nó hơi cùi đang tới đó em lo xếp bài đi ấy mình nghe dùng mà lấy dùng trà sữa ấy. nghe dùng mà lấy dùng trà sữa ấy. khảm bào thạch à kèm bảo thằng gì đấy ngon nhá hợp lý đánh với mấy cái bài gọi là ấy nè hai hai hai hai hai hai hai hai gia lô kiếm tú à đâu đâu đâu đâu lấy nước hay em kì để mình xem có nhà nào đánh không nhá nhà này có cá chê mục này nhà này có jerry cầm diệt nhà này thật ra là không ai đánh cái anh ta nên thành ra việc lên chín mình nghĩ là được mình lên chín thì mình dồn được victor với cả siêu côn nữa thì à, không ai đánh đen ta thì mình không phải rôn tám đâu tại vì nếu mà có nhà đánh ấy, thì mình phải rôn ở đây mình kiếm tướng nhưng mà con maza cảm giác cầm đồ này bây giờ không đép được nhờ anh em nhờ nếu mà cầm một lucian đấy mình nghĩ là đép nó còn ok hơn đấy hay là do mấy cái nhà vừa rồi mình gặp mạnh quá hoặc là mấy nhà vừa rồi mình gặp mình nghĩ là mạnh quá đấy tại vì cái nhà đấy là nhà thuật sư mình xếp con mazaha qua đây để néo derry ở đấy nên là không biết có ăn được không cố lên bùm hai hai hai chiến lợi phẩm hai cái chê đút nút được một đồ nhá bắt đầu gọi là có việc rồi đấy coi ở đấy bán nốt con này đi bán nốt này đi lên chín nhá lên chín nhá em tú lên chín nhá ai xuống lấy dùng em tú thế à binh kia anh thô ạ binh kia nhá gấp đôi chiến lợi phẩm không á chiến lợi phẩm em tú nghĩ là hơi thừa ấy tại vì bây giờ một cái lõi vàng xong rồi tí nữa em tú không có lõi combat á kiểu không giết được ai thì cũng đâu hồi phục được đâu đúng không nên là tú nghĩ là lấy cái này luôn á lại làm cái đai máu nữa à? tí nữa mình đập ra được cái vô cực cũng ngon á chắc là mình lên nhá mình lên cấp nhá tại vì bây giờ mà gọi là một rau hai rau ba rau ba rau mình thua nữa à? ba rau mình thua nữa mình nghĩ là cuộc súng khoảng tầm bốn mươi máu mình lên chín là đẹp đúng không nói chung là đi chợ về mình lên là đẹp mình bán đi bọn này thôi mình roll là đẹp luôn đẹp đẹp cái bàn luôn gậy nữa là gậy nữa là một cái kháng phép không một cái kháng phép không kháng phép không giáp giáp giáp gậy giáp gậy ui đồ này cho con victor hỉ binh luôn đấy chứ đồ này cho victor hỉ binh nè nhưng mà bây giờ mình phải lắp đồ á nói chung là một cái sojin với cả một cái này thì đẹp nhất đấy là đồ cho victor còn đập một cái giáp hoặc là một cái đai à mình nghĩ là đập một cái đai đi đập một cái đai đi mọi người ạ cờ rít phép à cam sabita một cái vô cực không một cái vô cực thì nói chung là tí nữa con victor thì nó hơi đa chiêu lâu nhưng mà tầm này mình khỏe luôn á cái vô ê quên mất đập cái giáp lửa rồi hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi em tú vội đấy em tú cá vội đấy thôi mình nghĩ là lấy đồ kích to đi như vậy đi như vậy đi tí nữa làm em máy chiếu nó cũng được nhưng mà quả đấy em tú quên á tự nhiên đập cái giáp lửa rồi anh em ơi thật ra là giáp lửa xài thì vẫn được thôi nhưng mà kiểu nó hơi thừa á có quỷ thư mất rồi á ui biết vậy mua hai ly cho hai đứa luôn rồi à không sao anh tô ơi không sao anh tô ơi mình uống chung cũng được hai anh em uống chung cũng được em tự em tú cảm ơn anh tô nhiều ui cái ly gì mà trông hay đấy trông hay ấy anh tô ạ xoay bài thôi ông tú mà chứ bài ông tú phải hai đau nữa mới lên được á hai đau nữa cơ chứ bây giờ lên luôn thì cũng chả có tiền đâu thì bây giờ chắc là mình lắp cái máy chiếu luôn nhá tại vì bây giờ mình muốn đép luôn á để đồ để để để đợi đồ cho con cá này hắc á khi nào không biết mới hắc ra được tí nữa nói chung là hai đồ này cho vi đúng không nói chung là đồ này thì đánh bằng victor thôi nhưng mà cái giáp lửa thì mình nói chung là hơi thừa đấy mình lắp vào đồ nó hơi vội mình muốn giấu cái này đi một chút đấy để cho nó đỡ bị mất ấy anh em ạ đỡ bị mất đỡ bị mất cái gọi là một chút đam ấy nhiều khi con cassadin nó cầm đồ nó gây được một chút đam cái xe bị kéo thì hỏng rồi nhà này zinix hai hả zinix hai thì chịu nhá cố gắng đép được bài chết đi tại vì tầm này bài mình chắc là thua rồi nãy may là gặp nhà yếu yếu win được một rau ấy một chết nữa không một chết nữa không? một con nữa không? một con nữa không hai hai hai từ từ nhá hơi nhà nhà bắt victor đấy à nhà tạ liên thì chết rồi à victor hai mà lại chết à hỏng rồi tú bảo mọi người like sớm sớm đi mười một giờ ăn là đẹp á tối hôm nay chắc em phải lái đêm ấy anh vương ạ thành ra là chắc ờ, chắc tối nay em không đi được á gì á sao tối nay anh vương lên thật á thật không vậy từ từ đã em tú xoay xong em tú uống nước xong vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi binh kia bảo đang tính đi về nhưng mà anh vương lên thì chắc nó phải ở lại tiếp anh vương gặp nhà này à nhà này có diệt nhưng mà có dây sim một đúng không thành ra làm nghĩ là mình đét được vài chết á đét được vài chết đối với mình tầm này là hợp lý này ori sáy đẹp cassadin vẫn còn sống hai hai hai Đép được nhá, đép được vài chết nhá. Nốt con này đi, nốt con Camille đi. Nhà này vẫn để con Camille một hả? Hai. Dự đoán của mình là 40 máu nhưng mà bây giờ chỉ còn 30 nhưng mà 30 mà lobby gần chết hết rồi kìa. Ê, con Victor cầm vũ cực kìa. Ê, Victor cầm vũ cực á hả? xin cái xin cái xin cái nhà này Victor rồi à nhà này cũng có khảm nhà đấy cũng khảm anh em ạ vậy thì mình lấy ờ, mình lấy cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái xô gì mất luôn rồi kiếm súng à kiếm súng nước cá à còn mỗi kiếm súng không mọi người ạ pha này lấy được vô cực victor thì đẹp quá mình lên mình đỡ phải rôn nhiều á thì nó ok hơn còn không thì vẫn phải lên rôn thôi chứ biết sao giờ mình cần đấy cần đấy cần đấy đều đều rồi ờ quên cho cá ăn nhưng mà tần máy nghĩ là lo cho cái thân mình trước á bình kỳ từ từ nhắm tú xếp lại cái tim đã xếp lại cái tim đấy anh em ạ không xếp lại cái tim mà đợi đi á à, sao tú lắp đồ chậm mới nhở lắp đồ chậm mới nhở hơi slow hen đấy hơi slow hen đấy nhìn nó còn chưa ra gì nữa cơ từ từ nhá bài mình lên hai là khỏe nói chung là mình đôn cái form chứ anh em ạ hơi chậm một chút hơi chậm một chút nhưng mà từ từ mọi người ơi ly với riu nằm bên nào đó em tú á liu với cả riu à mình nghĩ là nằm liu đi liu đi liu lo đi một chút liu lo đi bốc phét là lai đêm để trốn là có đâu em có trốn đâu công việc mà anh vương em ở trốn ai đâu một nhà đi rồi này xong rồi đóng mình top bốn vậy năm đấu sĩ à từ từ nhá năm đấu sĩ à một hai ba bốn năm sáu ủa sáu đấu sĩ mà ta mua đồ năm đấu sĩ mình chỉ cần victor hai thôi là được siêu côn này v này v hai v hai v hai phải phải phải phải đao này chắc là mình cho nó ăn à, một chút ấy cái một chút tanh cái nhà green thì mình nghĩ là mình lo được chết rồi không chiếu rồi không chiếu mà con ờ, con gen à con ari để bên này là mệt đấy nhá may là họ để bên này mọi người ạ để như vậy thì nói chung là không chiêu được con victor thì mình nghĩ là ăn được con victor thì cần chiêu một phát là kẻ chết bọn ở dưới á thì mình nghĩ là mình ăn chắc đấy kẻ thêm một nữa là đi rồi quả đấy mình mà lấy được victor là nhiều khi mình top một luôn đấy chứ victor cầm cái vô cực ấy về mình có cái lõi thảm nữa vừa nãy hả bịp nhờ bịp nhờ cơ bản là tao thuật sư á con mo của người ta không chết được anh em ạ châu chó ui đồ thì nói chung là binh đấy nhưng mà không biết là có tiền ra hai sao không mình đang cần tiền hơn á bài như vậy mà thu được bài green nào cơ bản là lên con gc hai thì mình không cần mắm mình cần victor hai hơn á giao sau đi rồi kk à nhà này đồ à. nhà green nó có thêm mua cực nữa à nói chung là vô cực với cả griffith đúng không với cả cái đại bác à đại bác thì mình nghĩ là cho con cá chê không nhở đại bác cho cá chê không cho nuốt từ xa victor hai là bú á thật là victor hai đâu thì mình không biết Renta nữa à? nhưng mà Renta tầm này mỹ là không cần đâu không cần hai sao đâu thì bây giờ vô cực cho con victor thì kẻ đau không cái này cho con này nữa cho luôn đi nhà này à, nhà này chắc là lo được nhà này yếu này siêu yếu luôn á thật nhà này mà thua nó hiếm tú đúng kiểu nhái game nhái liên quân nhà này thua nó thì game nhái liên quân anh em ạ không thể thua ấy chứ gặp nhà này mình nghĩ là không thể thua ấy chiếu được con seraphin với cả con ori rồi nhưng mà để như vậy thì con ori xoáy chết cố lên hai hai hai hai cám tú lo được cám tú lo được nhưng mà không mua renta đâu cần hai con kia hơn á mình nghĩ là cần victor hai thôi là đủ nhưng mà victor hai được hay không thì chưa biết nhà của green đi rồi à còn nhà đỡ vần à victor hai chứ bây giờ cần victor hai như bây giờ á siêu côn là rất là bỏ đi anh em ơi đây là con nào hai thì cứ lên nhá cơ bản là khúc kia mình không có trích á mình lên cấp nó hơi nghèo gặp nhà này à gặp nhà này thì có con cá với cả có con đời vần với cả con di cầm diệt à với cả có cái lõi này này thành ra là người ta ra chiêu hơi sớm á thật à xếp con uh, zenda cao lên để cho nó kiểu quỷ thư con đỡ vần đấy cũng ngon đấy chứ nhưng mà ở đây sao tới sao mà tới được sao mà tới đỡ vần được Ui xếp lỗi quá với cả bài người ta cũng mạnh hơn đấy bài mình nghĩ là phải có victor hai mới ăn được anh em ạ không thì hơi khó với cả bài người ta nổ hũ quá kinh quá victor hai thì mới ra ăn được victor hai kiểu kiểu một phát chết bọn đằng sau á nó ok hơn để renta cao lên em mà em tú đang tính xếp cao lên đấy nhưng mà xếp không kịp á xếp renta cao lên thì nó nó nó kiểu nó quỷ thư được bọn đằng sau á với cả chiêu nó tới luôn còn xếp ở dưới thì nó không tới hơi phế anh em ạ BB em treo từ một giờ tới giờ chưa vô được à? Kiểu bị đen á. Ui, ba bảy điểm à? Cao vậy, cao vậy. Top hai cộng ba mươi bảy à? Căng nhờ. Căng phết đấy chứ, đùa đâu. Ngon đấy chứ, hợp lý nè, hi hi. xếp con vích ngay mồm con đỡ và nó chọi luôn mà ừ, nói chung là em tú xếp lỗi ấy, kiểu xếp hơi gà ấy. nếu mà xếp chuẩn thì nói chung là phải xếp tanh qua bên kia kiểu xếp con rác các thứ qua bên kia kéo con đỡ vần các thứ ấy. nhưng mà mình kiểu bị gì ấy, xếp hơi non <laughs> kiểu người ta ném chết các con uh, xếp ném mấy con gì nhở ném mấy con xe duân đi nhanh quá xong rồi đáp vào con victor luôn mà thật ra là mình nghĩ là kiểu gì cũng thua thôi nếu mà xếp được win đâu đấy ấy, thì cần victor hai victor hai chắc chắn là top một victor hai thì kiểu nó kẻ một phát là chết bọn đằng sau thì win nhưng mà hơi cùi cái ông tú này có thực sự là đánh được top một không vậy à khó quá anh tô nhưng mà em tú có ly uh, trà sữa của anh tô ấy thành ra là <tsk> nhìn ngon đấy nhờ từ từ đây trà gì đây anh tô mày đặt trà gì á trà ô long sen vàng macchiato à nghe lạ vậy xong có ly đá nữa cơ nhưng mà sao bây giờ đầy cái nước rồi thì lấy đá uống kiểu gì nhỉ mọi người nhở chưa biết luôn á em cũng treo từ một giờ ba giờ kém vô được nhưng bị đít xong giờ vẫn chưa vô được à ba giờ bị đít à nói chung là đen đấy tại vì à, bbe bây giờ kiểu ai cũng vô mà đông quá thì mình nghĩ là sẽ có người vào được người không vào được thành ra là hên xui đâu mọi người ơi hên xui kiểu đỏ thì nói chung là năm mười phút là vào còn đen thì có khi cả ngày cũng chả vào được đấy nhưng mà thôi cứ đợi chờ là hạnh phúc thôi lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giống bức tranh hmm. Hmm. <laughs> <laughs> em chèo có được mic hơi lớn à uống mấy em tú lớn à uống thử xem ngon không thấy tên dài dài nên anh nghĩ nó ngon à được được anh tô ạ à. em tú đâm hết em tú đâm cái đầu cái ly này cái ông hút đây em tú nghĩ là chắc là được á tại vì của anh tô mua mà ui nhưng mà sao nó nhiều quá nhờ uống nó hơi lạ nhưng mà uống được nói chung là nó hơi lạ một chút nhưng mà em nghĩ là được không tệ lắm cơ bản là uống nhiều cái em uống không quen đấy này uống... với cả thật ra là xong mấy cái quán nước ấy, thật ra là nhiều lúc á có mấy quán nước nó bán mấy cái tên nước nó hơi lạ thành ra là gọi thử uống xong á thì thấy nó cứ sao sao á nên là em nghĩ là <tsk> kiểu mỗi người một một kiểu sở thích á thành ra nhiều nước nó lạ lắm kiểu mấy cái trà trà gì á xong rồi gọi ra uống kiểu uống không quen này không hợp với mùi vị đấy á, thì uống không được còn người nào mà kiểu uống hợp thì lại thích thì người ta cứ gọi đi gọi lại cái loại, loại nước đấy thôi nên là em nghĩ là mỗi người mỗi cùa à, nhưng mà em uống thấy bình thường cũng được không ngon mà không không dở gọi là mức trung bình nhưng mà về cơ bản là cuối mùa tìm game lâu nhở không còn ai chơi sao ấy mic bé á chứ à ủa vậy là mic em tú bé hay là lớn vậy mic em tú bé hay lớn vậy lần hẹn hò đầu tiên có game gì anh mic vừa rồi mà ok nhá ok nhá bước chân về phía nhau chiều nay lại tri ngoại binh thôi mình ra ngoại binh thì em tôi vẫn chơi mà thật ra là ngoại binh thì ai cũng muốn chơi thôi ngoại binh là bài mạnh ấy chứ tại vì mình thấy mấy nhà ngoại binh kiểu nổ được là toàn top một đúng không hả nhà Đới vần á gấu so kiểu đánh giữ top mà ngoại binh thì đánh kiểu top một à đây rồi đây rồi con hàng ở đây rồi chôn đại dương à diệu nhưng mà sao anh cảnh cứ lên hách đấu xong rồi lại xuống ấy nhở cứ lên xong rồi lại xuống hả cái anh cảnh này có lên được không vậy có lên luôn được không vậy có thực sự là lên luôn được không vậy ê phải tranh đồ thắng á không tranh đồ thắng được lần nào mà toàn là tranh đồ thua à? nhưng mà rao đấy mình không à trận đấy không hiểu sao mình lên cấp mình ít tiền quá nhở kiểu mình dùng gc hai á tốn tiền quá mà con gc hai thật ra là không phải một con carry nhiều nó chỉ là một con gọi là kẹp vào ngon thôi chứ không phải là một con carry của bộ đấy thành ra cái thứ mình cần là con victor hai cơ nhưng mà nó lại không có không chơi nó trừ điểm ông nội à à không chơi nó trừ điểm mà lý do à ngày nào em cũng thấy anh chơi không giờ anh bảo là không chơi nó trừ điểm ui tính giả đây có cái bấm bấm ấy hay phết hay con cóc ở đây nữa nhỉ đột biến này thì em tú chơi nhá đột biến này em tú chơi vội á con cua chứ con cua kỳ cục của em ạ khá là hay với cả một con vịt vịt tè à một chút vịt tè không một chút con vịt tè không <laughs> đần đấy ngoại binh đi ngoại binh đi quỷ thư nè quỷ thư nè tôi để hàng chờ pbe từ 10 giờ sáng 30 đến giờ vẫn chưa hết hàng chờ hả đen vậy nói chung là cũng có mấy người kiểu vậy ui đánh cái kia phải gọi là binh luôn á nhưng mà bây giờ khi nào nó mới ra được thì mình chưa biết nhờ anh em nhờ ê nhưng mà cứ lấy đi mày đánh lu trích nhá Còn không thì mày đánh dốc đồ cũng được á nhưng mà dốc đồ thì nãy mình không mua con bobby hai rồi mình bắt ít bobby quá nhưng mà mình chắc là đánh ấy á chắc là mình đánh chó gát đấy anh em ơi một chút chó gát nhá hoặc là đánh à, gì cũng được nhưng mà lấy cái lõi này thì đép ngon á mình nghĩ là đánh lu trích đép khá là ngon anh chơi gần chục cái thôi à <laughs> mới tắm xong mà tóc bắt đầu nó nghĩ gì gì quá tóc hơi ngắn nhở chưa đi cắt được ô để dài đi lần này mình không cắt ngắn nữa để dài nó nóng một chút mà chắc là mình vẫn để đó. cắt ngắn đi chống đần lắm gang à chó ghét uy lao uy à hay á win không đọc win ê quên mất có cái này mà nhở đấu sĩ đột biến à đột biến thì đánh chó ghét ngon luôn nhưng mà mình đang muốn đánh ngoại binh hơn á đấu sĩ à đấu sĩ là đánh renta vừa đánh trận renta rồi anh em ạ nhà này ngoại binh rồi đúng không thành ra chắc trận này mình đánh chó ghét nhá thôi mình đánh ấy đi đột biến đi đột biến đi mọi người ơi làm một trận đột biến nhá làm một trận đột biến nhá anh cảnh lắp đồ vội vậy anh cảnh năm cái này đi nhưng mà bài mình kiểu có cái chiến ờ, gì là giành lấy trận đấy thành ra là ngon anh em ạ ui một đồng luôn hợp lý chưa em tú cũng phải một đồng ấy cho bằng bạn đồng bè á một đồng không một đồng không ui hai phát chém nhưng mà lại không được đồng nào à bài mình như vậy là win à như vậy là win à giận nhở lên cấp đi Bắn hai phát mà lại không không được đồng nào à dỗi thật hello anh đẹp trai hello kỳ mão nhá ui phải phải phải này phải cái này á phải phải á cơ bản là mình cũng chưa có đột biến ấy thành ra là phải cái này á phải phải á mấy con này đi mấy con này đi nữa nữa binh nữa binh nữa binh nữa có cái gì mà binh trời u là trời dăm ba ngoại binh này cũng bắp cũng phải binh à nhà này hai con ac à không có gì nhờ không có cái ờ, xạ thủ mình nghĩ là mình win được nói chung là mình đánh win luôn được xong rồi tí nữa là chó ghét đấy thì mình cho chó ghét vào nhá đánh ngoại binh nhiều nó hơi nhèm anh em ạ không hack được một đồng nữa anh em nhờ hack được một đồng thì ngon quá chắc là mình thua đấy nhờ mình sẽ đép được thêm một con nữa không win rồi win rồi hai hai hai em tú cần win em tú cần win á còn win lấy tiền là được thật là nhiều tiền trận này nhá ui chó ghét luôn vừa bảo xong mà cứ lên đi cứ lên đi cứ lên đi cứ lên đi lên cấp mày lên cấp mày lên cấp mày lên cấp mày lên cấp thì rao sau mình có thể cho con này vào rồi đúng không thì mình bỏ lucian ra à? không rao sau hy vọng là mình win đi mình win mình lấy lại cái hũ đó hay là mình đánh win lại luôn nhở mình bỏ cái một tiền này đi không mình bỏ cái cái cái một tiền này đi không không không không không không không không không không hơi cùi hơi cùi hơi cùi mình nghĩ là cần ấy á cần lên năm á lên năm rồi mình bỏ ngoại binh sau cũng được còn không thì mình cứ để như vậy đã vì anh đã cố gắng cho tình yêu của em vì lão hai chắc là win á một đồng hai hai hai hai hai hai nhà này không đép được chết nào luôn à đau vậy đau vậy đau vậy đau vậy hello kỳ mão nhá kỳ mão à tên nghe hay vậy kỳ bão à đau đấy nhờ đau răng đấy nhờ hơi đau răng một chút đó ngoại binh gì đây năm ngoại binh á nhà nào năm ngoại binh đấy chưa năm ngoại binh mà chưa năm ngoại binh mà. em tú cần một đồ cho con chó ghét đi nhờ cần một đồ cho chó ghét không kiếm ông kiếm ông kiếm cung giáp ông giáp đi giáp đi giáp đi em tú xin á tú xin cái giáp đấy xin cái giáp đi giáp đi giáp đi giáp đi giáp đi ai đi giáp ai đi giáp hai hai em tú cần giáp hoặc là kháng phép thôi nhưng mà chắc là giáp thì ok đấy em tú đánh ngu như bò vậy á công nhận con bò vt á hai con này à. công nhận thật con bò vt á mấy đồng đây mấy đồng đây một đồng à? hay là bỏ đi mọi người nhà bỏ đi á tại vì cơ bản là mình nãy giờ mình hách tiền rồi thành ra là mình nghĩ là khá là ngon rồi á không phải ham nữa đâu không phải ham hố gì nữa đâu nên thành ra là mình nghĩ là vậy ông vậy ông vậy ông vậy ông như vậy đi như vậy đi như vậy đi như vậy đi như vậy đi như vậy đi ngon đấy ngon đấy ngon á tại vì mình không muốn để bọn ngoại binh này lại lắm còn không thì thật ra là còn không thì thật ra là mình có thể kẹp lucian để nó cầm quỷ thư vào luôn cũng được nhưng mà mình mình mình muốn để con gp á nhiều khi nó hack được tiền anh em ơi thật gp nó hack được tiền đấy hay hơn nhờ để lucian thì trông nó bình thường quá gp nhá gp nhá gp nhá lucian thì kẹp hệ vào nó ok hơn á nhưng mà thôi quyết định của mình vẫn là gp vậy làm một con gp gọi là ấy đi đột biến đi ui hay thế nhờ không phải tí nữa mình chập win vào nghe hay á êu hay phết đấy chứ đùa đâu cái món deadside này đang cầm dép mà mình muốn bán cái dép này đi quá cơ bản là mình muốn tích tiền luôn nhắm ấy thì bán con này đi còn không thì bán con kia nhá chả là ok rồi đấy một đứa quỷ thư với cả một cái dép cho con này tạm á nào à? chắc chắn là một cái dép có chó ghét rồi đúng không quỷ thư cho con ấy không cho con này không quỷ thư cho con uy lao uy không cũng được ấy chứ cũng là một ý kiến hay á xong rồi tí nữa ấy nhá tí nữa đổi con nazaha sau khá là hợp lý găng luôn đâu, không găng này cho con gp đi cho nó hách tiền nhá anh em chiu nhưng mà tầm máy chưa có liên xạ nó chưa có đam lắm Ui, nhưng mà nó bắn nhanh được đấy anh em ạ mình nghĩ là bắn nhanh là được á ê một đồng nhá rau này một đồng chắc luôn á một đồng chắc luôn á bắn chết con này á hai một đồng nữa rồi một đồng nữa rồi một đồng nữa rồi cạp cạp cạp ui một đồng không một đồng không ui con kia hồi phục được là một đồng nữa rồi nhưng mà thôi không tham quá nhá đột biến gì vậy âm tú à đột biến đánh nhanh nhá mọi người đột biến à, a adrenaline nhá đột biến đánh nhanh đột biến kiếm khách ấy hay còn gọi là đột biến kiếm khách ui bài khỏe đấy kiếm lại con lucian còn con cookie là binh á con lucian đi con lucian bây giờ mình kẹp con này vào với cả lucian vào là có liên xạ với cả công nghệ luôn binh á siêu binh luôn ui mọi người ai đang xem mà chưa like cho mình xin một like nhé mọi người mọi người ủng hộ tú một like với hơi ít like một xíu nên là mọi người tranh thủ cho tú xin một like nhé hi hi mình cần con Mazaha với cả con à, Zsai nữa cũng được thì năm đột biến luôn đánh nó nhanh cũng được Nico à. Nico à. Nico thì là một con Kha'Zix bao quyền năng chắc rồi nè ê hay là làm một con gp ba đột biến này không di pipa đột biến này nhưng mà phải vô cực cơ chứ còn cầm mấy cung xanh thì nó cũng hơi yếu thật cung xanh thì nó hơi yếu nên là mình cần mấy vô cực cơ bây giờ mà lên cấp thì hết mười sáu tiền hết mười sáu tiền thì mình bỏ con này vào mình bán đi ba con này là được bảy tiền tức là bốn mươi sáu kẹp con này vào khá là hay để mình lấy tỷ lệ ra tướng nhá gặp mà này thì chắc là mình vẫn thua thôi nhưng mà mình lấy được cái tỷ lệ ra tướng cần không mọi người nghĩ là em tú nên úp cấp không mình nghĩ là mình không nên úp cấp tại vì sao tại vì mình lấy cái giành lại thế trận đấy úp cấp cũng chả để làm gì cả mình không ham ngoại binh nhá vừa like vừa vừa like thì vt xin một like nên cho một like nữa à? không không không kẹp thêm ngoại binh vào hack thêm đồng tiền cũng ok mà nhưng mà em tú nghĩ là không cần đâu mọi người ạ tại vì kẹp con bitfor vào thôi bây giờ mình mất một lợi tức ấy nhiều khi đao này mình gặp nhà yếu là mình bán hết đi là mình lên năm mươi ví dụ mà mọi người úp cấp là mọi người mất đi được một lợi tức nên là mình ờ, thì mình thích hai hơn á tại vì ngoại binh anh em phải cần thắng để lấy lấy hũ nó cơ nên là mình thôi nhá đấy em tú tính toán là chuẩn binh đột biến gì thế em tú à đột biến adrenaline nhá bây giờ mình lên cấp luôn không lên cấp thì nói chung là vẫn thừa một tiền thì kẹp được con gì vào cho con này vào đi có con uh, à, kia ở đây thì mua hỏi năm mươi tiền là đẹp quá vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi cặp nhà này thì nói chung là kéo con chó ghét đúng không nhà này thì ac còn vùng đao à không có đam lắm nên là mình nghĩ là mình có thể win được tại vì con AC này kiểu không có đam á con chó ghét của mình kiểu có hồi phục á nó trâu lắm nên là mình nghĩ là không thua nhà này đâu đấy win này một ấn một biến nào ui lại một đồng nữa à. hay á hay một đồng nữa một đồng nữa không một đồng nữa một đồng ui không được rồi ui hay nhỉ mua con eco là muốn sena nhỉ mua con eco đi tí nữa kha khazik thì kẹp sát thủ vào nó ngon hơn là chắn tầm xa với cả test sai ui em tú bú hai hai hai vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi nếu mà rau này win nữa thì rau sau về mình lên cấp nhá gì nữa nữa nữa spammer nữa chưa biết spammer ở đâu á cháy vậy mà không top một thì xóa game mà trận này chắc là top một rồi anh tôi tại vì cơ bản là em có nico nữa với cả em có cái lõi đẹp quá giành lại thế trận nhỉ cái lõi này đúng kiểu lỗi luôn á đột biến adrenaline hay hay ở binh kia thì cũng biết vậy có mỗi chiến thắng anh là binh kia không biết á kiểu chiến thắng được anh ấy thì binh kia không biết á nhà này à, bảy ngoại binh chưa thiếu con gì đấy nhà này thiếu con gì vậy thiếu con ấy à thiếu con uh, gì nhở tam cành à thiếu con tam cành à em mình gặp sớm được không tí nữa họ mạnh á mình không muốn mất xích đâu nhưng mà nhà kia kiểu bảy đột biến làm tú thua đấy anh tô à tú chưa tập này thì bú quá nhưng mà tí nữa thì chưa biết nhưng mà gặp bài này có con sriu trong kinh đấy thông hoa từ nhá thông hoa hơi ghê đấy anh tô ạ hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi thua nhà này rồi thua nhà này rồi thua nhà này luôn à nhà này có thăng hoa ghê quá mạnh vãi cứ bàn chó ghét của chú đóng một với cả con gp này cầm đồ này cũng không tín lắm á nó không nhiều đam mà con cassadin là mọi người nhưng mà không sao nhá tú bài vẫn mạnh á nhiều tiền cơ bản là bán tú nhiều tiền bây giờ đang thừa một đứa găng đúng không thành ra là cần thêm một đồ cho con kazik nữa không hay lấy vô cực nhỉ vô cực mất rồi à? ê lấy hai găng không hai găng cũng mất luôn à vậy mình cần một cái kháng phép á mình rất là cần cái kháng phép nhá hợp lý này lấy kháng phép chắc là ngon á tí nữa làm huyết kiếm hoặc là bàn tay à quên hoặc là kháng hiệu ứng thì cũng được cho kha dịch hoặc là ba tia nhưng mà mình nghĩ là không cần uh, kháng hiệu ứng lắm cần huyết kiếm thì đẹp hơn ra vừa rồi một win là mình lên cấp rồi bây giờ thua thì mình không muốn lên lắm ấy chứ nếu mà lên cấp thì thật ra là cũng không thọt lắm thì mình có bốn đấu sĩ luôn nhưng mà thôi em tú không muốn lên đâu em tú muốn đánh từ từ hơn á chậm chạp á chậm mà chắc nhá em tú sẽ đánh chậm mà chắc gọi là lối chơi chậm mà chắc chậm mà chắc đi một chút gọi là chậm mà chắc lên cấp thì nói chung là có tỷ lệ ra được năm tiền đấy nhưng mà thôi không cần em tú không thích chơi game bằng rùa ấy kiểu em tú thích chơi game bằng à, kỹ năng hơn á em tú chỉ cần gọi là đánh đúng đúng ấy là được xin em đừng dù ui hai nhà đấy thằng hoa à, mệt nhờ hai hai hai hai có liên xạ vào con gp nó khác hẳn á cần con lucian nữa cần con lucian nữa cần con lucian nữa cần lucian nữa vì em đã cố gắng cho tình yêu của đêm cho con gì vào mọi người nhà tiến công học giả cháo con gì ngon cả nên chắc là cho hai gp vào đi hai gp vào cho nó mạnh ta là ta là ta trận này nói chung là mình lên tám được thoải mái nhá hay là mình luôn ba sao ở bảy nhở mình nghĩ là thôi lên tám lên chín đi đánh ba khổng lồ trận này cũng ok đấy ui galio đập ruồi trận này chắc chắn top một kể cả nhà nổ hũ từ từ này hay á tự nhiên mình nghĩ là cái pha này nhá galio đập ruồi tại vì mình có thành này đến trận đấy thành ra là mình lên chín mình đánh gọi là ba con tướng khổng lồ là mình chỉ mất level sáu gọi là ba slot thôi xong rồi level chín là có như sáu slot ui kiểu gì tí nữa cái nhà nổ hũ lên chín thành ra là Ui, nhà này có zinic rồi ấy hả bịp vậy bịp vậy ê hay ấy mình lên chín nhá mình để cái nico này dành cho con ờ, galio nhá hợp lý đấy hợp lý đấy công chắc thủ vững vi đi chậm mà chắc này em thú chậm mà chắc ấy ui ê con này vào ngon hơn đấy chắc chắn luôn vầy này bỏ này vầy này vầy này hai ông hai ông tầm này mình nghĩ là con zipin này không hack được tiền đâu mình cần đép để lên chín hơn á vậy ông ui ông hoàng kích hệ luôn này phun hệ luôn hợp lý đấy từ đi nhiều khi đau sau ra cai xa á mình lắp đồ là cai xa luôn cũng được khá là hay lại quỷ thư nữa hả má nhiều quỷ thư vậy má test sai hai này test sai hai thì không cần thay vào nữa hmm, quỷ thư chắc là cho con Renta hay là Mazaha nhỉ? Mazaha nó là siêu nhiều hơn còn đồ này à, ế đồ xấu vậy à? một cái đai máu nữa à? đai máu tí nữa làm dây chuyền hoặc là quỷ thư gì đó bây giờ nó xét nhá đồ xấu anh em ơi cờ phép à cờ phép thì tí nữa cho con ấy phải cờ phép á phải cờ phép ấy chứ bây giờ mà mình lắp cái gì nhà nỏ xét ấy tí nữa đồ nó tù lắm làm một cái thú tượng nữa không làm một cái thú tượng không một tí nữa làm một cái gì nữa nhờ dây chuyền nữa thì mình nghĩ là đánh trận này đang đem con galio hoặc là con cái xe nhá ê phải lắp ấy phải lắp ấy đồ mình hơi xấu nhưng phải lắp á trận này không đợi đồ của anh em ơi lắp đi mà giữ máu với lên chín được còn không thì nói chung là mình lắp thì mình mới giữ máu được á tí làm cái dây chuyền cho chó ghét nữa là trâu hợp lý chưa đồ xấu thì đánh theo thế đồ xấu nhá Ui, nhà cảnh à quên mất quên mất quên mất quên nhìn tên quên nhìn tên anh cảnh lỗi em tú lỗi em tú nhá lỗi em tú ê bảy đột biến á tầm này cần bảy đột biến á lên cấp luôn một tí nhá luôn một tí nhá đây rồi đây rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi á con cv này có đam con cv này có đam u cv nhiều đam đấy vậy thôi giữ lại nhá mình đang tính cho cái đấu mình đang tính cho gì nhở mình đang tính cho cái gì ta anh tính cho sát thủ vào nhưng mà thấy con kia nhiều đam quá nên là thôi eco cái eco lên chín ngay lên chín ngay tầm này mình nghĩ là lên chín được rồi á bú ở đây, bú ở đây. con sivir nhiều đam quá nên là không bỏ được anh em ơi cho con sivir ở lại đam đi tính cho sát thủ vào á nhưng mà thôi gặp bài này đỡ vần hai em tú chịu nhá ui đỡ vần hai đờ đấy vần hai nhiều tiền vậy cặp bài này đúng mất chích quả hơi đau á không mà lên chín gọi là ngọt ngào rồi chơi game dễ chưa <clears throat> em tú đánh chuẩn như vậy mà vẫn kêu em tú chơi game dễ chưa nữa nữa nữa nữa chơi game chậm mà chắc như vậy vẫn kêu em tú chơi game dễ chưa chị ôi chị một người anh xem mà trên like cho mình xin một like nha hãy kêu em nhiều busku ome tất cả anh nghe chỉ là clap clap gặp nhà này à gặp mẹ này đánh một thuật sư nhưng mà thật ra là mình đột biến này mình không sợ thuật sư lắm không sợ lắm mình nghĩ là mình win được đấy là mình nghĩ nhá cố lên hai hai ơ chết hết luôn à bịp vậy nốt con đi nốt con đi hai hai hai hai hai ui tí nữa thì win rồi nhà này có cái gì mà mạnh đấy so seraphine hai với cả con này một à con này một hình như là mình thấy không có đồ nãy giờ like cho tú bảy tám cái rồi đó phải tính trong win rồi ạ? ui galio kìa xẻng nữa kìa ui nãy mà đợi xẻng là bú rồi ê nhà kia lấy con cá chê là bảy ngoại binh á à có rồi à có rồi à ghê nhà ghê nhà ghê nhà hỏng rồi mất dây chuyền rồi vậy thì mình lấy cung à mất cung luôn lấy gậy nữa thì hơi hơi thừa nên là chắc là mình lấy găng đi anh em ạ lấy gậy nữa thì hơi thừa chỗ anh có đang mưa không á chỗ anh không nhá nhưng mà nhà kia bảy ngoại binh thì sao tú túc mù trời nhưng mà nếu mà bây giờ mà lên chín thì cũng không đủ được bảy đột biến à nếu mà tí nữa bảy đột biến thì phải cần thêm một cái ấn đột biến nữa cơ nên thành ra là bây giờ nếu mà lên mà đánh bảy đột biến ba thần tượng à không bảy đột biến ba ba ba ba gì nhỉ ba khổng lồ thì phải cần thêm một cái ấn đột biến nữa vậy thì hơi khó rồi nếu vậy thì hơi khó cơ bản là bài mình bây giờ không có ra được một ấn đột biến nữa đâu nếu mà pha vừa rồi mình được xẻng ấy thì may ra có hốp đánh bảy đột biến ba ba ba khổng lồ được còn không thì chắc là tí em tú đánh hai khổng lồ thôi em cứ kẹp chết vào á bố lên chó ghét một vẫn đép tín nhở cái lõi này lỗi thật lõi kiểu giành này trận đấy lỗi quá hai hai hai nhà anh cảnh đi gặp nhà bảy ngoại binh thì anh cảnh đi gặp bảy ngoại binh đúng không ông bảy ngoại binh này top một rồi ghê đấy ra được bảy ngoại binh luôn u cần á cần á cần cái này á tí nữa cho cái này với cả con galio đẹp luôn á hợp lý này ê hay là dỗ chó ghét ba ở đây mọi người nhở hay là dỗ chó ghét ba ở đây ta vậy thì cho chó ghét lên trước đi không chó ghét lên trước thì nó không chết được thì nó sẽ không tích cái cái lõi kiểu giành lại trận cho mình được đây thành ra là mình để con chó ghét chết chết sau đi hợp lý chưa cho găng cho con này nhá lai mỏi tay luôn em tú à bốn mươi chín gặp năm mươi rồi em tú ơi á bốn mươi chín gặp năm mươi rồi là cái gì đấy là cái gì đấy bốn mươi chín gặp năm mươi là cái gì đấy là cái gì đấy là cái gì đấy lai mỏi tay à. chắc có mỗi hạ vân thiên lai cho em tú nhà này di hin mù là cho mình gặp không nhà này sivir nhà anh cảnh đi luôn à anh cảnh đen nhở anh cảnh đi vội quá bài này có mài dao hình như là nhà Jin X, nhà Jin X à? The Raven á. The Raven à. Của mình nhớ là cái nhà này hình như là nãy đánh ấy mà đúng không? Jin X mà đúng không? họ zona zinix level bảy nhưng mà chắc là đánh à, thách đấu Ui, kinh đấy vẫn là một cái gì đó ghê gớm anh em ạ một kẹp nhưng mà cái giành này trận rác chưa giành này trận rác chưa rác thật chả hàng tú nhà hello hàng duy nhá kiếm galileo siêu đấm luôn anh nhỉ chắc là mình kiếm galileo ấy chứ lấy một chút pháp sư vào cho con mazaha thêm đam không ok đấy chứ cũng hợp lý nó sivir của mình cơ bản là không có đồ đam á thì nó cũng bình thường thôi cho sivir con này đi lên cấp thì nói chung là mình kẹp galio đi bỏ này đi cũng được nhở chắc là đánh hai khổng lồ trận này thôi nếu mà đánh ba khổng lồ phải cần thêm một cái ấn đột biến nữa nhá thì nó ok hơn còn không thì đánh hai khổng lồ thôi ui tướng khổng lồ nhận thêm một tám tám tám mà hay vậy đồ này à, dây chuyền với cả cái kháng hiệu ứng này ui lại hai lại hai lại hai lại hai lại là hai được ấy nhờ được ấy chứ đùa đâu lại là hay chứ như vậy thì hay nhá dây chuyền với kháng hiệu ứng à hợp lý thế vậy đi vậy đi vậy đi vẽ đồ à chưa vẽ đồ ở đâu ra luôn á nhưng mà chắc là mình vẫn lên cấp anh em ạ chứ bây giờ zone ở đây mình chả zone gì hết anh nhà quê tính lốc em tú à mình lên cấp mình kiếm galio ấy thì đánh với nhà này mới được anh em ơi tại vì con galio cc được ấy với cả đấm được ê hay là mình lên cấp mình đánh năm vàng ba sao không nghe hay không anh em nhà này giống tâm gen ba vậy galio thay con bò xong rồi tí nữa đi chợ em tú có thêm một con à một cái ấn đột biến nữa không xong em tú đánh ba ba khổng lồ á binh luôn á thật kiểu galio xong rồi bò nữa các thứ các thứ nữa ui nghe chiến thật hai rau nữa nhá hai rau nữa nhá vẫn là những cái giáo án lên chín của em tú thôi vẫn là kiểu những cái sự pha ao trình nhưng mà không top một được <laughs> ờ, chỉ top hai thôi top hai và top ba thôi kiểu bây giờ tự nhiên có ông lòi ra bảy ngoại binh ấy trông ghê quá bò như vậy đi bò như vậy đi vẽ đồ à, không hề ui để con bò như vậy cc đẹp nhá cc chúng còn ori với cả con seraphine là được rồi ụt đập ui con bò cc không trúng con kia vậy nhưng mà pha thứ hai này sẽ đẹp này pha thứ hai này sẽ đẹp con bò này cc được ba phát ui, bò điên anh em ạ chú bò thần chú bò thần đồ xấu á đồ hơi xấu nhỉ đồ hơi xấu á tướng ấy á tướng xấu á zinic à zinic biến này á không thì anh tú kia cho galio vào không cái gì galio cầm cái này cái này có biết chơi đột biến aren này không vậy